Xin chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Phạm CBB Hôm nay Tấn Phạm sẽ hướng dẫn tới anh em cách đánh ngớp bát đánh gớp bát trong đánh sóc đĩa Đó, anh em nào đang đi sóc cái thì anh em có thể tham khảo cách này cực kỳ hiệu quả luôn này ngớp bát này anh em để tay đây Đấy, sau đó anh em bênh bát này đó anh em nhìn ba đen không nhìn rõ ba đen không đó ba đen một hai ba ba đen đây được gọi là ngớp bát rất hiệu quả luôn anh em chỉ cần đỡ tay vào đây này nguyên lý của nó anh em để hai tay đỡ lên trên này đỡ tay này sóc dồn vị về anh em bênh bát lên cái anh em nhìn nó ba trắng này anh em nhìn ba trắng này. đó này ba trắng này ba trắng đặt xuống là anh em có thể biết là bên trong là ba trắng này chính xác không ba trắng này đó thì à, nguyên lý của nó thứ nhất là anh em chọn cho tấn là một cái một cái đĩa nó có cái g này anh em đỡ hai ngón tay trỏ vào đây vào trên đầu này anh em đặt bát này anh em đỡ ngón tay vào đây Đấy, anh em đỡ chắc ngón tay đây sau đó anh em bênh nhẹ lên này bênh nhẹ lên này Đấy, anh em cầm bát đây anh em bênh này. Đấy, anh em đẩy đỡ hai này rồi đây rồi anh em chỉ cần đẩy nhẹ bát này à, đẩy nhẹ lên thì anh em sẽ nhìn thấy bên trong dồn vị về anh em sẽ nhìn thấy ví dụ như này đấy anh em sẽ nhìn thấy luôn chính xác 100% luôn bây giờ tấn sẽ thử lại cho anh em xem nhé đấy anh em nhìn này sấp đôi này nhìn rõ sấp đôi luôn nhé đấy không sạch một ván nào luôn ví dụ mà anh em nào mới chơi ấy, thì không nên nghiêng đĩa quá ví dụ anh em sóc này anh em mà nghiêng đĩa quá này mà anh em bênh bát lên nó sẽ tuột ra ngoài đó nó sẽ tuột vị ra ngoài cho nên là anh em nào mới tập ấy, thì anh em nhớ đăng ký kênh của Tấn xem nhiều clip Tấn chia sẻ tức là anh em chỉ hơi nghiêng thôi đừng có nghiêng quá như này hơi nghiêng thôi ví dụ anh em xong rồi anh em hơi nghiêng này thôi chứ đừng đừng nghiêng quá này nghiêng quá là vị nó rơi hết ra ngoài rơi ra ngoài là chỉ có đánh nhau ấy cho nên là một số cái kinh nghiệm mà Tấn đã từng trải qua muốn chia sẻ với tất cả anh em anh em nào mà đam mê về bộ môn uh, sóc đĩa bịp thì có thể là đăng ký kênh của Tấn để theo dõi nhiều clip hay à, ờ, Tuấn chia sẻ tới tất cả anh em Xin chào và hẹn gặp lại tất anh em